Người đã phạt nguyện cho một ý chí xuất trần kiên định, mạnh liệt là người không chỉ không chạy trộn đời mà họ vừa sống đạo một cách nghiêm túc, vừa chung đùng gần gũi với tha nhân để trở thành một bộ phận chuyển hóa hầu hướng đạo cho đời về hướng tích cực. Đó còn gọi là đồ tha. Và họ như một con thuyền vỗ tướng cách vững bền đối diện trước sóng bão mà lòng vẫn tận tài vô tư đứng yên trên sóng sập trần ai là chính họ đang từ độ lần ta về dòng sông cho lặng tiếng chiếc lá nào theo nửa cuốn trôi đi trang kinh cụ tăng vào trong hơi thở chuyến đò chiều chợ ngược bến sông mê Thi phẩm Ngược bển sông mê Tác giả Tuệ Minh Thích Phục Toàn Diễn ngâm Diệu Bình đã đến lá còn xanh màu nắng, sau bao năm lá thẳm bồng úa vàng nghe như thể lần giờ tráng kinh cù cả tiếng trinh sinh duyệt chuỗi trương khúc sông nào chảy luống máu hồi ức làm đổi thái tế bào sống con người nghìn năm đó dòng thời gian mây nước vẫn cuốn trôi vẫn lá thầm sinh mới bái duyên suốt vòng tự sanh dấu hài xưa gót mòn thân lừ khách phúc giáo mua thọt hiền nét tinh gửi hồi chuông tình thức nhìn mây bay xuyên suốt vòng từ sân dấu hài xưa góp mòn thân lừ khắc phụ giao mùa thoạt hiền nét tinh lành lần ta về dòng sông chưa lằn tiền chiếc lá nào theo nước cuộn trôi đi trang kinh cù tán vào trong hơi thở chuyện đó chi chở ngược bên sông